bé cháu ta cô khó khó xê rìa tê trong hà ba má ba đông thời ta khó khó cú xê vì hai tia chỉ mua có lời chia bé cháu ta thao trời mua con chỉ nhỏ khó cú nó lu xia lúa thì mù gió kỳ thứ lo cú tư chỉ nhỏ đề chỉ mua có lời tu lúa giờ lo rèn bao thứ lu xia luôn dư giang mây do in ra kia do kề in do có nhiều tư ê thiên lì đùa to to bê cháu ta cu khó khó xê chia tê trong hạ ba ma ban đông thời ta cụ xì vì hai tia chỉ mua cỏ lầy chia bé chào ta thao tranh mua có từ chỉ nhỏ khó cu nó lu xia lùa thì mù gió kỳ thứ lo cu tư chín cho đê chỉ mua có lời tu lúa cho lo trên bao thứ lu xia lu dư giang phải do có in ra kia do kề do cho có nhiều thằng tư e thiên lý đùa to là nó luôn nó chê lô xìa anh chê trong chia thì lo cho lô xìa mò mò vì chỉ mua có là tu cú lù sống nó chê cuộc làn chỉ ý lên chia à, sánh vui danh mua cho tư bỏ lúa tua tê trời trời lù si hơi mua con thó cu hành tu cu lưu